em đón vậy hello mọi người mới vào nha mọi người ơi comment nói chuyện với mẹ đi sao anh huy em hát em hát vẫn vẫn xem comment mọi